Rồi, số 1, bài học đầu tiên. Không bao giờ có sự hoàn hảo tuyệt đối. Không bao giờ có sự hoàn hảo tuyệt đối. Trường lớp đôi khi đào tạo chúng ta hoàn hảo, sai là bị phạt. Ha. Nhưng mà trường đời thì nó phức tạp hơn thế rất nhiều. Kết quả nó sẽ trả lời thành công hay thất bại, mất tiền hay kiếm được tiền, tất cả kết quả nó trả lời hết. Chứng khoán nó lại càng không có gì hoàn hảo. Bạn không thể mua mọi cổ phiếu khi giá đi xuống và bạn cũng không thể bán mọi cổ phiếu khi giá lên cao được nhớ có một câu hoàng hay nói chỉ có một thứ chắc chắn đấy là không có gì chắc chắn cả chỉ có một thứ chắc chắn là không có gì chắc chắn cả không có cái phương pháp đầu tư nào chắc chắn phân tích kỹ thuật phân tích cơ bản dài hạn ngắn hạn trung hạn ai cũng có thể quyết định sai thậm chí sai nhiều lần trong chứng khoán là cái chuyện hết sức bình thường điều mấu chốt quan trọng là bạn phải liên tục cải tiến bản thân học hỏi kinh nghiệm từ những cái người đi trước à, đừng bao giờ mong đợi sự hoàn hảo đừng bao giờ mong đợi sự chắc chắn nếu chỉ có một thứ chắc chắn là không có gì chắc chắn cả số 2 quan trọng tiến bộ cái sự tiến bộ của bạn á, nó không phải là một đường thẳng đâu khi bạn quyết tâm thực hiện theo mục tiêu của mình bạn thường nghĩ rằng mình đang tiến bộ mỗi ngày đúng không nhưng mà không có sự tiến bộ nào nó đi theo đường thẳng cả bạn sẽ có lúc bạn vừa tiến lúc bạn vừa lùi còn lúc bạn sẽ vượt qua cái trung bình một tí điều quan trọng là bạn phải tập trung vào cái cái đường dài của mình bạn phải tập trung vào cái đường dài của mình ví dụ này ví dụ học đầu tư mỗi ngày một chút có ngày học thứ đúng có ngày bạn sẽ học thứ sai nha chứ không phải bạn học cái gì cũng đúng đâu không phải tất cả mọi thứ nó đều đúng đầu tư có lúc lãi lúc lỗ rồi rối tung không biết lúc nào đúng lúc nào sai làm sao mình đúng làm sao mình sai quan trọng nếu mà khi đầu tư khi bạn lỗ bạn phải biết tại sao lỗ khi bạn lãi bạn phải biết tại sao lãi và quan trọng hơn nữa bạn phải biết cái điều đúng mình cần học là gì thì vậy mình mới tiến bộ được chỉ vậy nhớ nhá chỉ có quay đầu tức là mình không phát triển tới nữa mình ngưng lại mình nghỉ mình quay đầu lại thì đó mới là thất bại còn khi mà bạn vững tiến bước về phía trước thỉnh thoảng mình sẽ bị dừng lại thỉnh thoảng mình sẽ bị lỗ thỉnh thoảng mình sẽ học nhầm một cái nhưng mà khi bạn cứ vững tiến tới trước bạn sẽ tiến xa hơn ok số 3 làm gì cũng cần kế hoạch biệt là trong chứng khoán không biết thị trường tiếp theo diễn ra như thế nào nhưng nếu mà bạn không biết bạn phải làm gì chắc chắn là thất bại à, thị trường nó biến động không ngừng vì vậy mình phải luôn trong tâm thế là sẵn sàng hành động sẵn sàng chiến đấu kế hoạch đó không chỉ bao gồm kết quả mà mình mong đợi sẽ xảy ra mà mình cần có phương án cho tình huống xấu nữa rồi quản lý rủi ro bạn sẵn sàng mất gì à. việc mình có một cái kế hoạch á sẽ giúp mình luôn tiến về phía trước vì vì, vì sao vì chúng ta thường dễ hoảng sợ khi mà thị trường biến động thường khi mà nó động đại một phát mọi người hô hào chạy chạy chạy chạy chạy là tự nhiên u mình thấy chết rồi chết rồi mất một ít tiền chết rồi mình cũng sẽ nôn nao mình cũng sẽ khó chịu nhưng mà đôi khi á hành động nhiều khi không hành động đôi khi là cái hành động tốt nhất do đó hãy kiên định với kế hoạch của bạn khi bạn đã biết mình làm gì khi bạn đã lên kế hoạch phương án mình phải làm gì làm gì làm gì lúc nào mình không mua lúc nào mình không bán mình phải kiên định với kế hoạch đó số 4 số 4 cơ hội thì không thiếu nhưng cánh cửa dẫn đến cơ hội thì khan hiếm nghe kỹ nhé cơ hội thì nó không thiếu đâu nhưng cánh cửa dẫn đến cơ hội thì khan hiếm tức là trong cuộc sống của mình á, luôn luôn có hàng ngàn hàng ngàn cơ hội nó đến với mình người này mời mình hợp tác làm ăn người kia rủ mình đầu tư chung rồi người này hùn hạp rủ mình hùn hạp mở cái này cái nọ nó nhiều nó nhiều hơn khả năng mà chúng ta có thể nắm bắt được cơ hội gồm đến công việc này đầu tư này tình yêu này tất cả mọi thứ đúng không bạn không thể dành tình yêu cho bất kỳ ai mà mình gặp bạn cũng không thể làm tất cả mọi việc trên đời và bạn cũng không thể thực hiện tất cả mọi khoản đầu tư rất nhiều cơ hội nó hấp dẫn có những cái sẽ không hấp dẫn vì thế hãy tập trung vào những cái cơ hội hấp dẫn nhất tiềm năng cao nhất khi bạn tập trung vào bất kỳ điều gì thì cái cánh cửa cơ hội á hay còn gọi là cái khoảng thời gian á nó sẽ vô cùng khan hiếm một công việc hấp dẫn nó sẽ không chờ bạn mãi mãi mà sẽ có rất nhiều người cạnh tranh tương tự như thế một cái khoản đầu tư hấp dẫn cũng sẽ gọi là nó có thể đóng lại từng ngày từng giờ thậm chí từng phút luôn dù cơ hội bạn đang tìm kiếm là gì nếu như bạn không hành động dứt khoát để giành lấy nó thì người khác sẽ làm nó thay cho bạn thì người khác sẽ giành lấy nó à, Số 5 Có quan điểm riêng của mình Mình phải có chính kiến riêng của mình Việc tham khảo ý kiến từ người khác Có thể sẽ có lợi Nhưng điều quan trọng hơn cả Điều quan trọng hơn cả Bạn phải có nghiên cứu Và bạn phải tự đưa ra kết luận riêng của mình Không ai có thể chắc chắn cái điều gì là tốt nhất cho bạn Trừ bạn Nhớ không? không ai có thể chắc chắn cái điều gì tốt nhất cho bạn Trừ bạn Vì bạn mới hiểu bản thân mình mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào nguồn lực mình đang có bao nhiêu tiền mình đang có bao nhiêu mình hiểu lĩnh vực nào ha. thị trường chứng khoán nó đã chứng minh một chân lý một chân lý luôn đó là đám đông thì thường sai lầm khi tâm lý chung của mọi người là lạc quan thực tế nó đi xuống và khi tâm lý chung của mọi người là giảm điểm thì thực tế nó đi lên bạn có thể kiếm được tiền nhà đi theo đám đông nhưng có thể kiếm được tiền nhiều hơn khi đi ngược lại đám đông các nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền nhất thường đưa ra quyết định đúng thì hầu hết mọi người đều sai nhưng nhưng việc đúng khi tất cả sai khó khá khó à vậy điều bạn phải làm là gì điều bạn cần phải làm đầu tiên là bạn hãy kiếm được tiền khi ai cũng kiếm được tiền trước đã rồi hãy tính đến chuyện đi ngược đường nhớ nhá hãy kiếm được tiền khi mọi người đều kiếm được tiền trước rồi hãy tính đến chuyện đi ngược đường hãy tính đến chuyện đi ngược lại đám đông bạn phải giỏi đã bạn phải kiếm được tiền khi ai cũng kiếm được tiền trước đã rồi sau đó hãy đi ngược lại đám đông còn nếu mà vừa mới bước chân vào mà ô không sao tất cả sai tôi sẽ đúng thì khả năng cao <laughs> là bạn sẽ sai bên. đấy nha bình tĩnh mình hãy lên từng level một từng level một số 6 số 6 này biết khi nào là đủ cái này là quan trọng vì lòng tham là vô đáy và bản năng của con người thường là muốn có nhiều hơn muốn nhiều nhiều nhiều nhiều hơn nữa không biết bao nhiêu là đủ và thị trường nó cũng vậy nó bị thúc đẩy bởi lòng tham cùng với nỗi sợ hãi khi mà càng muốn có nhiều hơn mình càng khó nắm giữ hơn do đó hãy biết dừng lại khi bạn cảm thấy đủ không có gì sai khi mà mình muốn một giao dịch nhiều lợi nhuận hơn cả nhưng mình cần phải biết tiêu chí thành công của mình là gì bạn cần phải biết tiêu chí thành công của bạn là gì nếu mục tiêu của mình là kiếm 5% lợi nhuận hay là 10% lợi nhuận thì hãy hài lòng với cái mức đó dù hãy hài lòng với cái mức 5% khi dù khi đó tỷ suất sinh lời của thị trường nó có thể là 10% phần trăm đi nữa nhưng bạn nhớ mình phải bước từ từ bước từng bước một từng bước một lên à, khi mình định nghĩa được cái thành công cho mình thì mình sẽ hài lòng với những gì mình có và mình sẽ không đổ lỗi cho bản thân mình về những gì mình bỏ lỡ thì mình sẽ sống trong một cái tâm trạng thoải mái mình sẽ sống trong một tâm trạng thoải mái vì vì sao vì trong cuộc sống à sẽ luôn có nhiều luôn có người kiếm được nhiều tiền hơn bạn luôn có người thành công hơn bạn nhớ nhé luôn có những người xinh đẹp giỏi giang thành công hơn bạn luôn có những người kiếm được nhiều tiền hơn bạn đây không phải là cuộc chiến chống lại mọi người cái đối thủ duy nhất của bạn là chính bản thân bạn đối thủ duy nhất của bạn là chính bản thân bạn khi mình đã hiểu thế nào là đủ mình biết hài lòng đúng lúc mình sẽ có được thành công và hạnh phúc nha nhớ nha cái này biết đủ biết khi nào đủ cực kỳ quan trọng và cực kỳ khó rèn luyện nhưng khi bạn hiểu được nó bạn có hình thành được cái gọi là cái ban đầu về nó ở trong đầu bạn sẽ có những lúc bạn sẽ biết ờ thôi được thế này cũng đủ rồi mình thế này là mình happy rồi thì dần dần dần dần mọi thứ nó sẽ tốt lên ok số 7 này biết nhìn xa trông rộng nhìn xa trông rộng nhìn xa trông rộng là sao cách tốt nhất để phân tích chứng khoán là bạn hãy quan sát nhiều khung thời gian khác nhau nhiều khung thời gian khác nhau dù khoảng thời gian bạn đang tìm kiếm là gì mình phải luôn nhìn xa hơn bạn phải luôn nhìn xa hơn nếu mình giao dịch theo ngày hãy nhìn biểu đồ theo tuần trước à, khi mình nhìn vào cái bức tranh lớn hơn á mình có thể đưa ra những quyết định tốt hơn ví dụ mình thấy một xu, dư, xu hướng giảm trên cái biểu đồ hàng ngày đi nhưng có khi thực tế nó là cái điểm phục hồi giữa một cái xu thế đang tăng mạnh đâm ra nếu bạn giao dịch theo ngày thì nhìn theo tuần khung thời gian quan sát càng dài thì càng hữu ích trong việc đưa ra quyết định nhé khung thời gian quan sát càng dài càng hữu ích trong việc đưa ra quyết định nếu xu hướng dài hạn của cổ phiếu vẫn giảm bạn không nên mua chúng và ngược lại ha. mọi người thường đưa ra những cái quyết định dựa trên cái kết quả ngắn hạn chúng ta thường mua bất cứ thứ gì mà mình thấy tốt ở cái thời điểm hiện tại dần dần xong rồi mình hình thành nên một cái văn hóa gọi là thỏa mãn tức thời tức là tôi tất cả mọi thứ mình muốn ăn là mình muốn ăn ngay mình muốn thèm ăn là mình phải thèm giải quyết được cái đó ngay mình muốn đẹp ngay ví dụ mình muốn gọi là thay vì đi tập thể dục khỏe thì mình đi gọi là đi hút mỡ bụng hay gì đó hay là mình muốn uống thuốc cho nó khỏe những cái đó là thỏa mãn những cái tức thời thôi dù bạn làm bất kỳ việc gì hãy nhìn xa trông rộng tại vì sao tại vì những cái đó về lâu về dài ví dụ như bạn gọi là bạn thay vì bạn tập thể dục để bạn khỏe thì bạn đi hút mỡ bụng hay gì gì đó thì nó không nó về lâu dài nó không an toàn nó không tốt nhớ nhá dù bạn làm bất kỳ việc gì hãy nhìn xa trông rộng ok nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video này hãy comment ở dưới nhớ bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo khi còn ra video mới sớm hơn người khác bạn thấy video hữu ích hãy comment xanh để họ có thêm động lực làm thêm nhiều video khác và hãy comment bất kỳ cái gì bạn muốn nếu mà hoàng làm video về chủ đề gì muốn hoàng làm video về chủ đề gì hãy comment ở dưới à bên này bên trái này là cái video tiếp theo quan trọng bạn phải xem nhớ nhá video tiếp theo quan trọng bạn phải xem ở bên này xem tiếp nó xin chào hẹn gặp lại